Xin chào tất cả các bạn Các em ơi, buổi trưa ngày hôm nay chị đã có mặt ở đây rồi đây Không biết là bạn nào đã lên học cùng với chị chưa nhở? Ừ, xin chào tất cả các em Các em ơi, chị đã có mặt ở đây cùng với chúng mình rồi này Một ngày nghỉ chúng ta dành một chút thời gian lên đây học văn cùng với chị nhá Ok không? Ừ, xin chào các bạn Đâu rồi nhở? Bạn nào đã vào học cùng với chị rồi nào? À, xin chào Tuyết Như, xin chào em Ừ, xin chào các bạn Xin chào Cẩm Vân <laughs> Xin chào các em À, xin chào Phương Vi, Thu Trang Rồi, Ngọc Quỳnh Ừ, xin chào các bạn Buổi hôm nay, buổi trưa ngày hôm nay chúng ta dành ra một chút xíu thời gian thôi Lên đây để ôn tập cùng với chị về tác phẩm Những ngôi sao xa xôi của Lê Minh Khuê nhá Đồng ý với chị không? Ừ, cho nên là nếu như mà bạn nào chưa tốt về tác phẩm này này Muốn ôn lại thật là kỹ về tác phẩm này Thì nhanh chóng chia sẻ bài viết này nhá Ok không nào? Nhanh chóng chia sẻ phần phát trực tiếp này Để chúng ta lưu lại những phần kiến thức mà mình vẫn còn muốn trau dồi thêm Đúng không? Ừ, xin chào các em <laughs> Xin chào Linh Trương, xin chào Thanh Trúc Ok có vẻ như là phát trực tiếp vào đúng ngày nghỉ của các bạn nên là rất nhiều bạn vào học cùng với chị đúng không? Ừm. <laughs> ok, xin chào các bạn Ừ, chào các em Rồi <laughs> Hôm nay chị phát trực tiếp muộn hơn trước à? Muộn hơn 15 phút <laughs> Ok không? Muộn hơn 15 phút Bởi vì rằng là hôm nay cũng là ngày nghỉ của chúng mình mà nhở Thì chị đoán là buổi chiều chắc các em cũng không phải đi học ở đâu Đấy, nên là muộn hơn một chút xíu Không sao hết, đúng không? Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng với nhau ôn tập về tác phẩm Những ngôi sao xa xôi Và người đồng hành cùng với chị, bạn nhỏ đồng hành cùng với chị trong hôm nay sẽ chính là cuốn sổ tay văn học tập 2 Ok không nào? Thế thì chúng ta sẽ cùng ôn tập về tác phẩm Những ngôi sao xa xôi ở trong cuốn sổ tay này nhá Đây, chị sẽ dẫn đúng đến những ngôi sao xa xôi luôn ok chưa nào những ngôi sao xa xôi của lê minh khuê đó thì ôn tập về tác phẩm này chúng ta nắm được về bố cục này chúng ta sẽ có ba ý chính cần phải ôn tập về tác phẩm này đúng không đầu tiên là hoàn cảnh sống và chiến đấu của các cô gái thanh niên sung phong thứ hai là điểm chung trong vẻ đẹp tâm hồn của những cô gái và thứ ba là vẻ đẹp riêng của mỗi cô gái là vẻ đẹp riêng của phương định của nho và của chị thao đúng không nào ok chưa thế thì các bạn còn yếu nhất phần nào các em muốn trau dồi thêm về phần nào? Ừ, các bạn muốn trau dồi thêm về phần nào nhỉ? Đó, à, đây là cái bố cục để chúng ta ôn tập kiến thức nền về toàn bộ tác phẩm Tất nhiên khi đi thi thì đề bài sẽ không hỏi chúng ta về toàn bộ tác phẩm đâu Nhưng có thể nhặt ra mỗi cái ý này để hỏi chúng mình này, đúng không? Hoặc là có thể trích ra một đoạn uh, trong tác phẩm để yêu cầu chúng ta phân tích và cảm nhận về các nhân vật thông qua trích đoạn đó, đúng không nào? Thế nên là dù gì chúng ta vẫn cần phải nắm được những cái kiến thức xoay quanh để chúng ta có chất liệu để chúng mình viết, đúng không? Ok chưa? Ừ, đó. Rồi, tác phẩm Những ngôi sao xa xôi thì ra đời vào trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ đang diễn ra rất là ác liệt và viết về những cô gái thanh niên sung phong trên tuyến đường Trường Sơn khói lửa, đúng không? Và những ngôi sao xa xôi vẫn luôn luôn tỏa sáng lấp lánh với cái vẻ đẹp tinh thần của những cô gái tiêu biểu cho thế hệ trẻ Việt Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ và cũng tiêu biểu cho chất văn nữ tính dung dị nhưng cũng vô cùng mạnh mẽ của tác giả Lê Minh Khuê, đúng không nào? Ừ, đó. À tất cả đi chị <laughs> Thôi được rồi, ok Chị biết được rằng là tác phẩm này các bạn đang học đúng không? Và nhiều bạn kỳ thi học kỳ 2 vừa rồi thi vào tác phẩm này Thế nên là chúng ta cũng cần phải ôn tập rất là kỹ Rồi trước tiên chúng ta sẽ cùng khám phá xem là về hoàn cảnh sống và chiến đấu của các cô gái thanh niên sung phong Chúng ta sẽ phân tích như thế nào nhá Rồi ok, trước tiên này chúng mình thấy ở đây sẽ có một cái bảng Một bên là những dẫn chứng được in nghiêng cho chúng mình này đó, và một bên là những ý tương ứng với dẫn chứng đó thì chúng ta suy ra được nội dung gì thì ở đây các em lưu ý nhé, những ngôi sao xa xôi là một tác phẩm mà chúng ta phân tích theo nhân vật Tức nghĩa là chúng ta phải đọc toàn bộ tác phẩm để có thể chọn lọc ra những dẫn chứng phù hợp Để chứng minh cho vẻ đẹp phẩm chất hay là chứng minh cho hoàn cảnh sống và chiến đấu của ba cô gái Chứ tác phẩm này chúng ta không thể chia theo bố cục Tức nghĩa là từ đâu đến đâu thì chứng minh cho luận điểm gì được đúng không? Đó cho nên là sẽ mất thêm một công đoạn nữa chúng ta phải đọc thật là kỹ tác phẩm để chọn lọc ra dẫn chứng cho mình Đó còn bạn nào nếu như không làm được cái công việc đấy nếu như mà lười quá thì có thể tham khảo ở trong cuốn sổ tay được không? Ở đây thì một bên chị đã trích ra tất cả những cái dẫn chứng mà chúng ta có thể đưa vào bài để phân tích về tác phẩm này rồi. Ok chưa? Và tương ứng với những dẫn chứng ấy thì chúng ta có những ý nào? Trước tiên về những ý chính về hoàn cảnh sống và chiến đấu của ba cô gái, chúng ta có thể thấy là ba cô gái ở trong một cái hang dưới chân cao điểm đúng không nào? Con đường qua trước hang kéo lên đồi đi đến đâu đó xa, rồi đường bị đánh lở loét màu đất đỏ trắng lẫn lộn vân vân. Thì từ dẫn chứng đấy chúng ta có thể thấy là nơi mà các cô gái sống là giữa một vùng trọng điểm trên tuyến đường Trường Sơn và từng ngày, từng giờ đối diện với bom rơi, đạn nổ. Ok chưa nào? Nhá, và hoàn cảnh sống chiến đấu của các cô vô cùng nguy hiểm. Sự sống và cái chết chỉ cách nhau trong gang tấc. Điều đó thể hiện thông qua những dẫn chứng. Ví dụ như việc của chúng tôi là ngồi đây, khi có bom nổ thì chạy lên, đúng không nào? Đo khối lượng đất đá lấp vào hố bom, đếm bom chưa nổ và nếu cần thì phá bom. Người ta gọi chúng tôi là tổ trinh sát mặt đường. Ok chưa nào? Nhá. Và tiếp theo này, nhiệm vụ của ba cô gái trong tổ trinh sát rất quan trọng nhưng cũng vô cùng gian khổ, hy sinh Phải chạy trên cao điểm cả ban ngày Phơi mình giữa vùng trọng điểm ấy Rồi lúc nào cũng phải để ý đến sự rình rập của thần chết Lẩn trong ruột của những quả bom Đúng không? Ok chưa? Nhá Thế thì với những dẫn chứng này và với hệ thống ý chính như thế này Chúng ta có thể phân tích như thế nào đây? Bây giờ chị sẽ đọc cho các bạn nghe cái phần phân tích mẫu nhá Được không nào? Nghe cái phần phân tích mẫu Bởi vì đi thi là cái phần này chúng ta mới cần nhiều nhất đúng không nào? Phần mà chúng ta diễn đạt mới là phần mà chúng ta trình bày ra cho mọi người xem xem là chúng ta biết cách viết như thế nào này, nắm được các ý ra làm sao, đúng không? Rồi, về hoàn cảnh sống và chiến đấu của các cô gái này. Ừ. <laughs> tích cực tương tác thế chắc hẳn là bài viết này tác phẩm này là vẫn còn gây khó khăn cho các bạn đúng không không sao hết hãy cùng chị lắng nghe để chúng ta có thêm những cái cách diễn đạt hay nhá rồi bắt đầu về hoàn cảnh sống và chiến đấu của ba cô gái thanh niên sung phong trong tác phẩm những ngôi sao xa xôi qua những trang văn như như dòng nhật ký của Phương Định, hoàn cảnh sống và chiến đấu của ba cô gái thanh niên sung phong dần hiện lên. Giọng kể thì cứng cỏi, dứt khoát, mà sao ta vẫn thấy ám ảnh thay những tháng ngày ác liệt nơi cao điểm. Đó, chị lồng ghép vào những cái kiến thức về nghệ thuật này, đó, những nội dung về nghệ thuật nhá Giọng kể cứng cỏi, dứt khoát, ok chưa? Mà sao ta vẫn thấy ám ảnh thay những tháng ngày ác liệt nơi cao điểm Đường bị đánh lở loét, rồi màu đất đỏ trắng lẫn lộn Hai bên đường không có lá xanh, chỉ có những thân cây bị tước khô cháy Những cây nhiều rễ nằm lăn lóc, những tảng đá to Một vài thùng xăng hoặc thành ô tô méo mó, han dỉ nằm trong đất Đó là nơi trọng điểm đánh phá của giặc, quang cảnh hoang tàn, không khí lúc nào cũng căng thẳng bởi mùi thuốc nổ, mùi khói bom. Một hoàn cảnh khắc nghiệt mà đầy rẫy những hiểm nguy nhưng chẳng thể làm chùn bước ba cô gái tổ trinh sát mặt đường. Phương Định, Nho, chị Thao đã sống và chiến đấu kiên cường trong hoàn cảnh ấy được miêu tả bởi Phương Định, một người trực tiếp sống trong hoàn cảnh này. Mọi chi tiết của đời sống đều hiện lên rất thật, như những mảnh ghép xám đen của hiện thực chiến trường nó thách thức sự sống của con người và dường như nhiều khi đẩy con người đến giới hạn của sức chịu đựng. Có ở đâu như thế này không? Đất bốc khói, không khí bàng hoàng, máy bay đang ầm ỉ xa dần, thần kinh căng như chảo, tim đập bất chấp cả nhịp điệu, chân chạy mà vẫn biết rằng khắp xung quanh còn nhiều quả bom chưa nổ. Câu văn ngắn gọn, đơn giản đã làm toát lên nhịp sống căng thẳng nơi chiến trường ác liệt. Cái gì cũng thật nhanh, cái gì cũng thật gọn, dù là phá bom hay là cái chết. Ok không nào? Một đoạn phân tích ngắn nhưng mà chúng ta thấy được là ở đây chị không hề chỉ diễn giải ra không nhá, không hề chỉ kể lại về hoàn cảnh sống của các cô gái mà chị luôn lồng ghép thêm những câu văn của sự bình luận này ok không nào của sự bình luận này của sự cảm nhận này ví dụ như là những câu văn nói về nghệ thuật của những dẫn chứng tác giả đã đưa ra giọng kể cứng cỏi dứt khoát rồi câu văn ngắn gọn đơn giản thêm vào đó là những lời bình luận được không nào cái gì cũng thật nhanh việc gì cũng thật gọn dù là phá bom hay là cái chết đó là những cái cảm nhận đó là chính là cái cơ hội để chúng ta đưa ra những cái cảm nhận của cá nhân mình còn bạn nào mà không biết diễn đàn như thế nào em hoàn toàn có thể tham khảo những cái cách diễn đạt như thế này ok không chị đảm bảo là đây là những cái cách diễn đạt có sự mới lạ đấy được không nào có sự mới lạ và được cảm nhận bởi chính chúng ta được không ok chưa ừ đó ok không nào rồi tiếp tục nhá trong một hoàn cảnh sống gian khổ, hiểm nguy như vậy, công việc của ba cô gái cũng không hề dễ dàng. Khi có bom nổ, họ phải chạy lên cao điểm, đo khối lượng đất lấp vào hố bom, đếm bom chưa nổ và nếu cần thì phá bom. Dành rẽ từng công việc như vậy, nhưng có một điểm chung trong tất cả những thao tác ấy, đó là thần chết luôn trực chờ. Nhiệm vụ càng quan trọng thì lại càng mạo hiểm, gian khổ và hy sinh. Những cái xảy ra hàng ngày, máy bay rít, bom nổ, nổ trên cao điểm, cách cái hang này khoảng 300 mét. Những ngày từng ngày làm việc với bom đạn là từng ngày cận kề cái chết. Căng thẳng như những gì Phương Định cảm nhận được. Ban ngày chạy trên cao điểm không phải chuyện chơi. Thần chết là một tay không thích đùa, hắn ta lẩn trong ruột những quả bom. Chính Phương Định cũng từng bị từng bị thương bởi mạo hiểm với thần chết, một vết thương chưa lành miệng ở đùi. Quả thực, những công việc nơi chiến trận không phải đơn giản chỉ cần niềm đam mê hay sự trách nhiệm mà nó đã trở thành nhiệm vụ đòi hỏi ở người thực hiện nhiều lắm sự dũng cảm, bình tĩnh và can trường. Ok không nào? Nhá. Ừ, đó. Thế ở đây chúng ta lại học hỏi thêm được một số cách diễn đạt này Ví dụ như là chúng ta có thể dùng một câu để tiểu kết lại cái đánh giá của chúng ta về hoàn cảnh sống và làm việc Về những cái công việc của ba cô gái này Đúng không? Chúng ta thấy được rằng là công việc này không phải là những công việc như hàng ngày chúng ta làm Hay là những công việc như là văn phòng hay là giáo viên đúng không nào? Mà đây là những công việc nó không chỉ đòi hỏi cái niềm đam mê hay là tinh thần trách nhiệm như bao công việc khác Mà công việc này nó còn cần lắm ở người thực hiện cái gì? Sự dũng cảm, sự bình tĩnh và sự can trường Đúng không? Ok chưa? Nhá Đó là một trong số những cái cách diễn đạt mà hoàn toàn các em có thể học hỏi được Ok không nào? Ừ, đó rồi, nếu như mà bạn nào muốn tham khảo thêm em hoàn toàn có thể nhắn tin về cho chị để dinh về cho mình bộ sổ tay văn học này nhá. Bộ sổ tay thì gồm có 3 cuốn, không chỉ có cuốn sổ tay về văn xuôi như thế này mà còn có sổ tay tập uh, tầm 1 về các tác phẩm thơ này, rồi được tặng kèm thêm một cuốn sổ nhỏ xíu xinh xinh về các tác phẩm văn học trung đại. Đồng ý với chị không? Ừ, đó <laughs> Ok không nào? <laughs> ok rồi, đó, đó là về hoàn cảnh sống và làm việc của ba cô gái Thế thì có bạn nào muốn nghe thêm về phần chúng ta phân tích về điểm chung trong vẻ đẹp tâm hồn của những cô gái thanh niên xung phong không? Ừ, có bạn nào muốn lắng nghe thêm không? Vừa rồi các bạn đã hiểu được cách chúng ta phân tích các dẫn chứng liên quan đến hoàn cảnh sống và làm việc của ba cô gái chưa? À, tuy nhiên, tuy nhiên, đây là lúc mà chúng ta ôn tập về kiến thức nền, đúng không nào? Nhưng mà đi thi thì rất có thể đề bài cho chúng ta một đoạn trích về hoàn cảnh sống của ba cô gái rơi vào một trong số những cái đoạn dẫn chứng mà chị chỉ ra ở đây và yêu cầu chúng mình phân tích kỹ hơn thì sao? Chúng ta sẽ lấy chất liệu ở đâu để chúng mình viết đây? ừ, cái đó nó lại nằm ở trong phương pháp đúng không nào cái đó lại nằm ở phương pháp bên cạnh kiến thức nền chúng ta nắm được nội dung chính của đoạn đó chúng ta còn phải biết cách phân tích văn xuôi đúng không nào biết cách phân tích các đoạn trích trong tác phẩm văn xuôi cái đó ngay ngày hôm qua riêng ngày hôm qua buổi tối hôm qua chị đã hướng dẫn các bạn rất là kỹ ở trong buổi học thử của khóa cốt văn rồi đấy ừ, và sau buổi học hôm đó về phương pháp phân tích văn xuôi thì đã có rất nhiều bạn nhắn tin về và các bạn thì đang gặp khó khăn trong việc là ghép nhóm để đăng ký để được nhận khuyến mại mại các em ạ Tức nghĩa là những bạn mà đăng ký theo nhóm 3 người Thì các em sẽ được giảm học phí còn có 299k một bạn thôi Nên là hiện tại vẫn còn có một số bạn đang đợi để có thêm nhiều bạn nữa để được ghép nhóm đấy Nên là nếu như mà bạn nào muốn tham gia khóa học và muốn được nhận những cái phần uh, khuyến mại như thế, những cái phần ưu đãi như thế Thì em có thể tìm kiếm thêm bạn bè ở trong những nhóm học tập lớn Ok không nào? Nhá ừ. Hôm qua thì có rất nhiều bạn đang mong muốn là tham gia nhưng mà chưa tìm được bạn bè Đó cho nên là em có có thể nhắn vào trong những nhóm lớn những group học tập lớn để có thể tìm kiếm thêm và kết nhóm được không nào để tạo lập nhóm ba người và cùng nhắn tin về cho chị để tham gia khóa học cốt cốt chín được không nào khóa học chuyên về phương pháp luôn ok chưa ừ đó <laughs> à em có muốn lắng nghe thêm à rồi ok Ừ, ok, rồi thế thì chúng ta sẽ lắng nghe thêm một phần phân tích về điểm chung trong vẻ đẹp tâm hồn của những cô gái thanh niên xung phong nhá. Ok không nào? Ok không? Ừ, đó rồi, chúng ta sẽ lắng nghe thêm về phần điểm chung trong vẻ đẹp tâm hồn của những cô gái thanh niên sung phong. Vẫn là một bên là dẫn chứng và một bên là kiến thức để chúng mình phân tích. Thế thì dựa vào cái bảng ý chính như thế này, đó, chúng ta sẽ có phần phân tích như thế nào đây? Phần phân tích về vẻ đẹp chung của ba cô gái như sau. Chúng tôi đã đi không tiếc đời mình, nhưng tuổi 20 làm sao không tiếc, nhưng ai cũng tiếc tuổi 20 thì còn chi tổ quốc, những câu thơ của nhà thơ Thanh Thảo. Có những tuổi 20 đã làm nên mùa xuân của Tổ quốc như thế. Có những đóa hoa đang ở độ đẹp nhất vẫn luôn hiến dâng hương sắc cho đời. Hay như cách liên tưởng của Lê Minh Khuê, có những vì sao vẫn luôn tỏa sáng lung linh, góp thêm ánh sáng của đôi mắt trẻ, của trái tim hồng để thắp sáng bầu trời dân tộc đang bị bóng đêm chiến tranh che phủ đó là Phương Định, là Thao, là Nho, những ngôi sao sáng mãi trên trang văn và trong trái tim độc giả, là tấm gương tiêu biểu cho tuổi trẻ thế hệ Việt Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ anh hùng. Ok không nào? Một cái đoạn mà chúng ta dẫn dắt rất là nhìm nhàng luôn Chúng ta có một câu thơ này Được không nào? Chúng ta có một cái phần đoạn thơ như thế này Sau đó chúng ta dẫn dắt để kết nối đến vẻ đẹp chung của ba cô gái Câu thơ này, đoạn thơ này thì ai cũng có thể thuộc được Nhưng chị tin không phải ai kem cũng có thể dẫn dắt được một cách nhịp nhàng Để kết nối giữa nội dung của câu thơ liên hệ Với cái phần mà chúng ta đang muốn giới thiệu đâu Ok không? Thì đây chính là một phần để chúng ta tham khảo đấy Ok không nào? Nhá, có những tuổi 20 đã làm nên mùa xuân của Tổ quốc như thế Đây là câu văn mà nhắc lại những từ khóa ở trong đoạn thơ này Để chúng ta tạo sự liên kết Ok chưa nào? Chính là tuổi 20 đấy Đó, nhưng tuổi 20 làm sao không tiếc Nhưng ai cũng tiếc tuổi 20 thì còn chi tổ quốc Một lần nữa cũng từ tuổi 20 được nhắc lại Có những tuổi 20 đã làm nên mùa xuân của tổ quốc như thế Đảm bảo sự kết nối giữa hai phần chưa? Ok chưa? Rồi tiếp tục vận dụng cái cấu trúc câu như vậy Có những đóa hoa đang ở độ đẹp nhất Vẫn luôn hiến dâng hương sắc cho đời hay như cách liên tưởng của Lê Minh Khuê đấy bắt đầu kết nối này như cách liên tưởng của Lê Minh Khuê có những vì sao vẫn luôn tỏa sáng lung linh góp thêm ánh sáng của đôi mắt trẻ của trái tim hồng để thắp sáng bầu trời dân tộc đang bị bóng đêm chiến tranh che phủ Ok không nào các em nhá Đó Rồi chúng ta bắt đầu giới thiệu ra vẻ đẹp chung của ba cô gái Một câu văn khái quát chung này Đó là Phương Định, là Thao, là Nho Những ngôi sao sáng mãi trên bầu trời dân tộc Trên trang văn và trong trái tim độc giả Là tấm gương tiêu biểu cho tuổi trẻ Việt Nam anh hùng Thời kỳ kháng chiến chống Mỹ Ok không nào nhá Ừ đó <laughs> Đó <laughs> <laughs> cho nên là cho nên là chúng mình có thể tham khảo cái cách diễn đạt dẫn dắt như thế này để áp dụng vào phần mở bài chẳng hạn này đúng không hay là áp dụng vào phần uh, kết nối phần mở rộng liên hệ mở rộng trong thân bài cũng rất là tốt đấy đúng không nào rồi tiếp tục chúng ta sẽ phân tích như thế nào đây Ba cô gái thanh niên sung phong với tuổi đời còn rất trẻ, mới vừa tròn 18 đôi mươi vì nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc mà đã tình nguyện rời xa gia đình, sung phong lên đường vào chiến trận, nơi ranh giới của sự sống và cái chết quá đỗi mong manh. Họ mang trong mình phẩm chất chung của những chiến sĩ thanh niên sung phong giàu tình yêu nước và không quản ngại hy sinh, gian khổ. Với các chị, các anh, chiến đấu không phải là ép buộc mà là một lựa chọn vinh quang, là nhìn thấy khát khao làm nên những sự tích anh hùng ngay trong tên gọi của nhiệm vụ. Một cái câu để phân tích dẫn chứng rất là hay ở đây này. Có nghĩa rằng là trong trong văn bản ấy chúng ta nhớ có nhớ không là Phương Định nói về công việc của ba cô gái. Đây, Chúng tôi, người ta gọi chúng tôi là tổ trinh sát mặt đường Cái tên gọi sự khát khao làm nên những sự tích anh hùng Một rất một dẫn chứng rất là nhỏ thôi nhưng chị nghĩ chúng ta không nên bỏ qua Bởi vì sao? Bởi vì là phải có sự trẻ trung và phải có sự dũng cảm Một cái đặc trưng rất lớn của thế hệ trẻ Việt Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ Thì mới có nhìn thấy những cái khát khao làm nên những sự tích anh hùng Ngay trong tên gọi của nhiệm vụ Đúng không nào? Cho nên chúng ta đưa vào trong đoạn văn phân tích như thế này Thì chị nghĩ rằng nó là một một cái cách mà cho thấy các em đi rất là sâu về tác phẩm bám sát vào những dẫn chứng có trong tác phẩm đấy ok không đó đấy với các chị các anh chiến đấu không phải là ép buộc mà là một lựa chọn vinh quang là nhìn thấy khát khao làm nên những sự tích anh hùng ngay trong tên gọi của nhiệm vụ nếu như người chiến sĩ ngoài mặt trận trực tiếp cầm súng chiến đấu rất cam go, khốc liệt thì những cô gái trinh sát mặt đường cũng hàng ngày bước dưới mưa bom bão đạn. Thần chết thì luôn lẩn khuất đâu đó không ai biết trước, nhưng Phương Định Nho và Thao đều không vì thế mà chùn bước, sợ hãi. Ba cô gái vẫn luôn trong tư thế sẵn sàng làm nhiệm vụ, chạy trên cao điểm thường xuyên để đảm bảo tuyến đường được thông suốt. Cứ có lệnh là họ lên đường bất kể trong tình huống nào. Tinh thần chung đáng quý ở ba cô gái chính là sự trách nhiệm. Đây là một câu văn đặt ở đầu đoạn để nêu lên chủ đề của toàn đoạn luôn. Tinh thần chung đáng quý ở ba cô gái chính là sự trách nhiệm can đảm và nghiêm túc khi thực hiện nhiệm vụ. À, nghĩa là đoạn văn này tôi sẽ đi phân tích về sự trách nhiệm, về sự can đảm và nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ của ba cô gái này, đúng không? Vẻ đẹp đầu tiên đấy. Tự bao giờ, chị Thao, Phương Định và Nho đã như một khối thống nhất về ý chí, nhiệm vụ đến là nhanh chóng phân công và chấp hành. Họ đoàn kết và sẵn sàng nhận khó khăn, nguy hiểm về mình. Tôi một quả bom trên đồi, Nho hai quả dưới lòng đường, chị Thao một quả dưới chân hầm barrier cũ. Nhà văn Lê Minh Khuê không dễ dãi hay đơn giản ca ngợi phẩm chất của ba cô gái khi đối diện với hiểm nguy mà nhà văn đã tinh tế miêu tả được tâm lý rất thật trong Phương Định và những người đồng đội. Tôi có nghĩ đến cái chết, nhưng một cái chết mờ nhạt, không cụ thể. Bởi cái quan trọng hơn bởi cái quan trọng hơn cả mà họ quan tâm đó là liệu mìn có nổ, bom có nổ không, nếu không thì làm cách nào để châm mìn lần thứ hai. Là hoàn cảnh đã sản sinh ra những con người như thế, hay vốn dĩ bản tính từ khi sinh ra họ đã cứng cỏi, kiên cường. Không rõ nữa, chỉ biết rằng ở ba cô gái luôn ngời sáng một tinh thần mạnh mẽ, dũng cảm đến phi thường. Đó, lại tiếp tục là một câu văn mà chúng ta có thể tham khảo này. Đó là gì? Bình thường chúng ta chỉ phân tích Chúng ta cứ nêu lên những cái câu trần thuật đơn giản thôi đúng không? Ví dụ như là ba cô gái thật dũng cảm Rồi ba cô gái rất trách nhiệm trong công việc của mình Nhưng ở đây chúng ta hoàn toàn có thể là tự đối thoại với người đọc luôn ấy Tự đối thoại với những người đang đọc bài văn của chúng ta Tự đặt ra những câu hỏi này Là hoàn cảnh đã sản sinh ra những con người như thế Hay vốn dĩ bản tính từ khi sinh ra họ đã cứng cỏi và kiên cường Rồi tự chúng ta khẳng định luôn Không rõ nữa, không quan trọng lý do do ở đâu quan trọng rằng là ở ba cô gái luôn ngời sáng một tinh thần mạnh mẽ dũng cảm đến phi thường đúng không nào các em đã bao giờ các em tìm cái cách viết như thế chưa đã bao giờ các bạn dùng cái cách viết như vậy ở trong bài viết của mình chưa Ừ, đó. Cho nên là trong cuốn sổ tay này có rất nhiều những cái cách diễn đạt hay mà các bạn có thể áp dụng. Thay vì việc từ trước đến nay chúng ta viết những câu trần thuật đơn giản bình thường thì đan xen vào đó chúng ta có rất nhiều những cái cách diễn đạt khác đấy. Ok không nào? Ừ, đó. Thế thì nếu như mà các em đặt ra câu hỏi là tại sao chị lại viết được như vậy này, tại sao mà các bạn khác có thể viết được những cái cách diễn đạt như thế thì tất nhiên là phải xuất phát từ kiến thức nền chúng ta nắm vững này. Nhưng nhưng chúng ta cần phải rèn luyện rất là nhiều và chúng ta được tiếp xúc nhiều nhiều với những cái cách diễn đạt như thế thì sẽ được cải thiện hơn thôi ok không ừ sẽ được cải thiện hơn thôi đúng không nào đó cho nên là nếu như mà chúng ta mong muốn có thể cải thiện được cái cách viết của mình thì hoặc là em tham khảo những cuốn sách hay hoặc là em tham gia những cái khóa học và có rất nhiều những cái khóa học phù hợp với nhu cầu của các bạn Ngắn hạn cũng có này, ôn cấp tốc cũng có này Đấy, cho nên là nếu như mà muốn đồng hành cùng với team học văn chị Hiên để ôn tập thật tốt về môn văn Thì nhanh chóng nhắn tin về cho chị, được không? Ừ, có rất nhiều những khóa học và có rất nhiều những ấn phẩm hay để phục vụ cho các bạn trong cái quá trình ôn thi này đấy Đồng ý không nào? <laughs> ở đây có rất nhiều những câu văn mà các em cảm thấy lạ lẫm đúng không? Cảm thấy mới lạ bởi vì là ở đây không chỉ là đưa ra kiến thức nền cho các bạn mà mà còn có những cái phần diễn đạt mẫu để em tham khảo nữa cơ. Và tất cả những phần này các anh chị soạn sách đều đặt cái mục tiêu là gì? Là phải có sự mới mẻ này. Đó, tạo được cái sự độc đáo trong bài viết để các em mở rộng thêm cách viết của mình chứ. Đúng không nào? Chúng ta sẽ không chỉ dừng lại ở những cách viết rất đơn giản, những cách viết cơ bản đúng không? Mà còn phải là đi sâu hơn, có sự độc đáo trong cách diễn đạt đúng không? Rồi, ok, đấy là vẻ đẹp tiếp tục này Tiếp tục chúng ta đến với vẻ đẹp gì của ba cô gái đây Ba cô gái hoàn thành tốt nhiệm vụ như vậy Cũng bởi ở họ có tinh thần đoàn kết và tình đồng chí đồng đội gắn bó keo sơn Đây lại là một cách để chúng ta kết nối Ok không? Là một cách để chúng ta kết nối Bên trên chúng ta khẳng định là họ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình Thì xuống dưới, thay vì việc chúng ta viết là Bên cạnh đó họ còn mang vẻ đẹp của tình đoàn kết và tình đồng chí đồng đội Keo Sơn thì chúng ta kết nối với ý bên trên là ba cô gái hoàn thành tốt nhiệm vụ như vậy Đúng không? Như vậy thì chính là như bên trên đấy Đấy, để kết nối Sau đó để chúng ta nêu ra ý tiếp theo Bởi, cũng bởi Ở họ có tinh thần đoàn kết và tình đồng chí đồng đội gắn bó keo sơn rất là mượt mà luôn đấy Đúng không nào? Rất là mượt mà và logic luôn từ cuộc sống hàng ngày đến những giây phút căng thẳng khi làm việc, họ đều thấu hiểu nhau, không có không ai nói với ai, nhưng nhìn nhau, chúng tôi đọc thấy trong mắt nhau điều đó. Tình đồng chí đồng đội xuất phát từ những tương đồng trong suy nghĩ và tâm lý của những cô gái mới 19 đôi mươi. Họ cùng nhau chiến đấu, cùng cùng nhau mơ mộng, quan tâm và chăm sóc cho nhau rất chu đáo. Nếu không yêu thương và đùm bọc lẫn nhau thì chắc hẳn trong những câu văn miêu tả của nhân vật tôi, Phương Định đã không chan chứa nhiều tình cảm đến thế. Đấy, một câu khẳng định nhưng mà vừa bộc lộ cảm xúc của chúng mình luôn. Đây, Nho chống tay về đằng sau, ngả hẳn người ra, cái cổ tròn và những chiếc cúc áo nhỏ nhắn. Tôi muốn bế nó trên tay, trông nó nhẹ, mát mẻ như một que kem trắng. Khi Nho và chị Thao đi trinh sát trên cao điểm, Phương Định đã bồn chồn, lo lắng đến nỗi gắt lên trong điện thoại. Trinh sát chưa về, bởi không gì cô đơn và khiếp sợ hơn khi bom gạo thét chung quanh mà không nghe một tiếng trả lời, trả lời nào dưới đất. Dù chỉ một tiếng súng trường thôi, con người cũng thấy mênh mông bên mình một sự che chở đồng tình. Cảm giác đó cũng giống như thấy mình có một khả năng tự vệ rất vững vậy. Đoạn này là có sự đưa ra những cái dẫn chứng để chúng ta cho thấy được rằng là ba cô gái này luôn quan tâm cho nhau. Đặc biệt là Phương Định thì luôn lo lắng và rất bồn chồn khi mà đồng đội đang thực hiện nhiệm vụ trên cao điểm. Còn cô cũng có nhiệm vụ là ở lại trong hang và báo về đơn vị đúng không nào? Tuy nhiên thì bởi vì là không trực tiếp tham gia nên Phương Định rất lo lắng. Thế nên chúng ta đưa ra đầu tiên là cô gắt lên trong điện thoại và chúng ta lồng ghép luôn cái dẫn chứng vào coi như giống như là một lời văn của mình luôn ấy. Bởi đây, không gì cô đơn và khiếp sợ hơn khi bom gạo thét chung quanh mà mà không nghe một tiếng trả lời nào dưới đất Đúng không nào? Ok chưa? Nhá, đấy Đấy lại là một cách nữa để chúng ta đưa ra các dẫn chứng Thay vì là uh, đưa ra dẫn chứng một cách cơ bản rằng là À, tinh thần đồng đội của các cô gái được thể hiện thông qua những từ ngữ hay những câu văn sau hai chấm trích ra Đúng không? Thì chúng ta hoàn toàn có thể lồng ghép những dẫn chứng vào trong quá trình diễn đạt của mình rồi, tiếp tục nhá, tiếp tục này. Khi Nho bị thương, phương Định và chị Thao đã lo lắng, băng bó, chăm sóc cho Nho cẩn thận với niềm xót xa như chị em ruột thịt và cảm thấy đau hơn người bị thương. Hình ảnh chị Thao lúng túng như chẳng biết làm gì mà lại rất cần được làm việc vì lo cho Nho mà sợ máu. Hình ảnh Phương Định cẩn thận vết cẩn thận lau vết thương cho nho, tiêm cho nho, tất cả đều khiến bạn đọc xúc động và cảm nhận được ở ba cô gái những tình cảm ấm áp như chị em ruột thịt trong gia đình. Một vẻ đẹp khác nữa, đây đến đây thì lại kết nối rất đơn giản thôi Một vẻ đẹp khác nữa mà ta khâm phục ở những cô gái thanh niên sung phong này Đó là tâm hồn lạc quan, yêu đời, rất nữ tính Công việc hiểm nguy như vậy mà ba cô gái nói về nó rất bình thản quen rồi. Một ngày chúng tôi phá bom đến 5 lần, ngày nào ít 3 lần. Bằng tinh thần lạc quan, họ tìm thấy niềm vui và sự hóm hình trong nhiệm vụ giữa chiến trường ác liệt. Có khi bỏ trên cao điểm về, chỉ thấy hai con mắt lấp lánh, cười thì hàm răng lóa lên khuôn mặt nhem nhuốc. Những lúc đó, chúng tôi gọi nhau là những con quỷ mắt đen, là những cô gái trẻ nhiều xúc cảm, nhiều ước mơ, họ có cuộc sống nội tâm phong phú và đáng yêu. Họ thích làm đẹp trong cho cuộc sống của mình, ngay cả trong hoàn cảnh chiến trường ác liệt. Nho thích theo thùa, chị Thao chăm chép bài hát, Phương Định thích ngắm mình trong gương hay ngồi ôm gối và hát. Cả ba cô gái đều hồn nhiên với niềm vui con trẻ trước cơn mưa đá vụt qua và trận mưa đã trở thành sợi dây nối và trận mưa đã trở thành sợi dây nối dài quá khứ, hiện tại và những ước vọng mai sau. Từ cơn mưa đá, bao kỷ niệm sống dậy trong tâm trí, những cảm xúc hồn nhiên trở thành điểm tựa, giúp họ thêm vững vàng, tiếp thêm sức mạnh cho họ vượt qua những khó khăn, hiểm nguy của cuộc chiến đấu. Và cuối cùng thì chúng ta tiểu kết lại này. Như vậy, những trang văn của Lê Minh Khuê đã sống lại trong lòng bạn đọc về những chiến công phi thường của ba cô gái trong tổ trinh sát mặt đường trên tuyến đường Trường Sơn. Hình ảnh họ sẽ mãi lung linh tỏa sáng như những ngôi sao trên bầu trời. Và đúng như nhan đề của tác phẩm, ba cô gái chính là những ngôi sao sáng, sáng bởi tinh thần, sáng bởi lòng dũng cảm ở mặt trận Trường Sơn khói lửa. Ok chưa nào? Nhá, đó chính là phần mà chúng ta phân tích về vẻ đẹp chung của ba cô gái. Ok không? Có sự lồng ghép và luôn luôn bám sát với tác phẩm, trích ra những cái dẫn chứng hay, đúng không nào? Phân tích về những dẫn chứng ấy, lồng ghép những cái lời bình luận, bàn luận của mình và đặc biệt có sự kết nối giữa các ý rất là nhịp nhàng, logic và rất là mượt mà luôn. Chị tin rằng là đấy là một phần mà chúng ta có thể tham khảo rất là tốt khi mà ôn tập về tác phẩm những ngôi sao xa xôi, đúng không? Các em đừng chỉ ờ, nhớ về những ý chính nhá, chúng ta còn phải rèn luyện cái cách diễn đạt của mình nữa rèn luyện cái khả năng cái phương pháp làm bài nữa Ok không nào? Đó, cho nên là nếu như mà những bạn nào muốn tham khảo thêm những cách viết này Muốn chúng ta có được những cái cuốn sách hay để luyện tập trong cái quá trình ôn thi này Các em có thể nhắn tin về cho chị để dinh về bộ sổ tay văn học Ok không nào? Dinh về bộ sổ tay văn học gồm có 3 cuốn và với giá là 299k thôi. Ừ, đó. Còn nếu như mà bạn nào mà muốn trực tiếp đồng hành cùng với học văn chị Hiên này, tham gia những cái khóa học để được hướng dẫn về cách viết, được không nào? Hướng dẫn về cách viết được ôn tập toàn diện thì thứ nhất, em có thể tham gia được vào khóa cốt 9. Khóa cốt 9 thì ngày hôm qua có một buổi học thử về phương pháp phân tích văn xuôi. Nếu bạn nào tò mò và muốn tìm hiểu thêm có thể xem lại buổi phát trực tiếp hôm qua nhé. Chị đã hướng dẫn rất là kỹ ở đó chỉ ra cho các em cách để trích ra dẫn chứng này cách để chúng ta phân tích như thế nào này có một số những cái công thức để áp dụng cho rất nhiều đề bài khác nhau ok không ừ đó và còn được nhận tài liệu nữa nhưng mà hôm qua hôm qua là gửi cho các bạn tài liệu rồi đấy ok chưa nào đó đó là về khóa cốt 9 khóa cốt 9 thì trong buổi tối hôm nay sẽ tiếp tục buổi học thứ hai đó <laughs> ok không ừ rồi, nếu như mà bạn nào mà muốn tham gia và muốn được nhận những cái phần ưu đãi của Văn trị Hiên thì hãy tìm kiếm thêm bạn bè của mình để đăng ký theo nhóm 3 người trong khóa cốt trí này nhá. <laughs> Ở đây còn đăng ký theo nhóm 100 người nữa này. <laughs> ok chưa? <laughs> ok không? đăng ký theo nhóm 100 người luôn, rất xịn. Đấy, rất xịn sò khủng bố luôn đấy nhở Rồi, đấy là khóa đầu tiên Còn khóa thứ hai là khóa tổng ôn toàn diện Tất cả các kiến thức để chúng ta ôn thi vào cấp 3 Khóa đó thì diễn ra vào tháng 5 Khóa gọi là khóa học cấp tốc luôn đấy Khóa học tổng ôn và chị đặt tên khóa đó là khóa chạy văn chín Là chúng ta phải tăng tốc lên và chạy để về đích Trong cái khóa đó thì các em có thể tìm hiểu nhá Với hai khóa học, một khóa học là chuyên sâu về nghị luận văn học Và một khóa học là chúng ta tổng ôn tất cả các kiến thức Tất nhiên là khóa tổng ôn thì sẽ phải học với tốc độ nhanh hơn này Để đảm bảo là các bạn được lượt lại tất cả các kiến thức trước khi đi thi Đấy nên là nhu cầu của em như thế nào thì có thể nhắn tin về cho chị để chị tư vấn một khóa học phù hợp với em nhá Ok không? Ừ, đó Và hoàn toàn chúng ta có thể tham gia cả hai khóa học mà <laughs> ok không nào rồi các em ơi, ngày hôm nay uh, chị đã chia sẻ cùng với các bạn về kiến thức nền của bài của tác phẩm Những ngôi sao xa xôi của tác giả Lê Minh Khuê, phần về hoàn cảnh sống và làm việc của ba cô gái, một phần về vẻ đẹp chung của ba cô gái. Chị tin rằng là những phần mà chị đọc vừa rồi đã giúp cho các bạn một lần nữa ôn tập được kiến thức này và chúng ta có tham khảo được thêm rất nhiều những cái cách viết độc đáo, đúng không? Mong rằng là khi đồng hành cùng với học văn chị Hiên các bạn sẽ luôn được tiếp xúc với những cái phần hay ho như thế để chúng ta cải thiện hơn về cách viết của mình, cải thiện hơn số điểm về môn văn của mình nhá. Ok không nào? Ừ hôm nay thì rất là cảm ơn các bạn vì một ngày nghỉ thôi Nhưng mà các em lên học rất là đầy đủ này Đó và rất là tích cực cùng với chị luôn Không biết là do chúng ta còn băn khoăn nhiều về tác phẩm này Hay là chúng ta đã bắt đầu bước vào giai đoạn ôn tập nước rút rồi đây Nếu như mà còn hoang mang nhiều Và vẫn còn mong muốn có thể cải thiện thêm về cách viết của mình Thì nhanh chóng nhắn tin về cho chị Ok không? Để tìm hiểu về những bộ ấn phẩm và tìm hiểu về những khóa học của văn chị Hiên rất là cảm ơn các em vì đã tham gia buổi phát trực tiếp ngày hôm nay rất là tích cực luôn và chị cũng bất ngờ luôn đấy ok không nào chị sẽ trở lại cùng với các bạn trong khung giờ quen thuộc vào buổi trưa và trong những buổi phát trực tiếp sau nhá ok không còn bây giờ thì cảm ơn các em rất là nhiều và tạm biệt các em hẹn gặp lại các em trong những phần phát trực tiếp sau nhá bye bye